Ở phần giải nghĩa, cô và Toliha sẽ giúp các con nhận diện nghĩa của từ thông qua bài tập sau. Bài tập 1. Chọn trong các từ cho sẵn, điền vào ô trống đúng với mỗi lời giải nghĩa tương ứng. Ta có các từ nông dân, công nhân, học sinh, trí thức, nhân dân, bác sĩ. Trong số các từ này, con sẽ chọn từ nào cho phù hợp với các nghĩa sau. Những người lao động trí óc Những người lao động thuộc mọi tầng lớp đang sống trong một khu vực nào đó. Những người lao động trên ruộng đồng, nương rẫy để làm ra lương thực, thực phẩm. Nào, chúng ta bắt đầu tìm từ tương ứng với lời giải nghĩa nhé. Trước hết, ta sẽ tìm từ cho lời giải nghĩa người lao động trí óc. Từ này chắc chắn không khó với các con vì các con đã học được từ lớp 3 rồi. Đó chính là trí thức. Trí thức là những người lao động trí óc. Tiếp theo, lời giải nghĩa phù hợp với nghĩa thứ hai, đó chính là từ nhân dân. Nhân dân là những người lao động thuộc mọi tầng lớp, đang sống trong một khu vực nào đó. Như vậy, con đã được giải nghĩa từ mà chủ điểm chúng ta đang học. Và cuối cùng, những người lao động trên ruộng đồng, nương rẫy và làm ra lương thực thực phẩm không khó để các con đoán được, đó chính là nông dân. Như vậy, ta đã có lời giải nghĩa chính xác cho ba từ trí thức, nhân dân và nông dân.